hôm nay thì à, em xin tự giới thiệu về bản thân của mình một tí em họ tên đầy đủ là Trần Nam Phú hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa Đồng Nai thì trước khi tới cơ hội ra quan thì em Phú làm cũng khá là nhiều nghề truyền thống và bước qua rất là nhiều chức vụ trong những công ty khác nhau nhưng nhưng mà em Phú cảm nhận được một điều đúng không ạ chúng ta còn làm thì còn tiền và hết làm thì hết tiền và sau khi mà em Phú tìm hiểu cặn kẽ cơ hội của rau quanh trong khoảng thời gian cũng rất là dài là 6 tháng thì em Phú đã mất đi một khoảng thời gian về là phát triển cái doanh nghiệp cho mình và sau khi mà tìm hiểu thì em Phú cảm nhận và nhìn nhận thực tế vào vấn đề đó là rau quanh của chúng ta đúng không ạ đang nhượng quyền kinh doanh lại cho anh chị và trong tài khoản của anh chị đúng không ạ có đầy đủ tất cả những cái chức năng như là một cái văn phòng online thì à, sau đây thì em Phú xin được phép là chia sẻ màn hình bởi vì ở đây cũng có một số anh chị đã biết em Phú rồi và một số anh chị là cũng uh, hầu như là biết hết em Phú rồi đúng không ạ và em Phú xin đi thẳng vào luôn là chia sẻ để mà nội soi cái tài khoản của chúng ta cũng giống như giúp anh chị em của chúng ta và cùng với em Phú đi khám phá cái tài khoản của mình là trong doanh nghiệp của chúng ta có những cái sản phẩm gì bao quyền lợi của thành viên ra sao và những cái hóa đơn thu chi khi mà số tiền anh chị em của chúng ta tham gia vào rau quanh nó nằm ở đâu anh chị em ha và cái văn phòng của chúng ta nó mà cặn kẽ như thế nào hoặc là tất cả những cái đường link ra sao thì em Phú cùng với tất cả anh chị em của chúng ta cùng nhau đi khám phá thì em Phú xin được phép là chia sẻ màn hình để đi vào trong tài khoản thực tế của mình ha Rồi, anh chị thấy cái màn hình em Phú chưa ạ? Rồi anh ơi rồi đầu tiên à, ở đây thì em Phú biết là có một số anh chị em của chúng ta là người mới đúng không ạ là anh chị em của chúng ta khi đăng nhập vào tài khoản rau quan á thì anh chị em của chúng ta là không truy cập trực tiếp vào trong uh, CH Play anh chị em ha Thắm ơi nghe có vẻ hơi ồn thì uh, anh chị em của chúng ta không truy cập trực tiếp vào CH Play mà anh chị truy cập trực tiếp vào trong đúng không ạ thì em Phú uh, xin được phép lui ra lui ra thoát ra vào lại từ đầu luôn để cho anh chị em của chúng ta có thể nhìn hiểu hơn thì đồng đầu tiên à, là cái dòng là username đúng không ạ là cái tên cái tên tài khoản của chúng ta và cái password là cái mật khẩu của tài khoản của chúng ta anh chị em ha thì à, ở đây à, em Phú đã lưu sẵn vào rồi đúng không ạ thì em lấy một cái tài khoản của một người chị để em à, em Phú chia sẻ cho anh chị em của chúng ta đúng không ạ thì đầu tiên là cái tên ID thứ hai dòng thứ hai là cái mật khẩu và em Phú lưu ý với tất cả anh chị em như thế này ạ à, bởi vì tùy theo những đội nhóm mà họ sẽ đặt những cái mật khẩu khác nhau ví dụ như là nhiều anh chị ạ à, đặt chữ hoa là cái chữ đầu tiên á, chữ cái đầu tiên anh chị em của chúng ta nhìn thấy được á, trong mật khẩu nhiều chữ là chữ hoa và nhiều chữ là chữ thường và những cái ký tự đặc biệt anh chị em ha và sau khi mà anh chị em của chúng ta đăng nhập á đúng không ạ thì đối với những anh chị mà mang ra những cái tài khoản bình thường của chúng ta mà lần đầu tiên mà đăng nhập thì công ty sẽ kiểm tra anh chị có phải là người máy hay không và khi anh chị em của chúng ta bấm đăng nhập vào đúng không ạ thì nó sẽ hiện lên cho anh chị là những cái ô vuông vuông hay là những cái hình tròn á thì ở đây à anh chị em của chúng ta nhìn trên cái khung hình á nhìn trên cái khung hình ở trên đó nó yêu cầu chúng ta à, ví dụ như đèn giao thông hay là vạch kẻ đường hay là một cái vật phẩm gì đó hay đồi núi thì anh chị em của chúng ta có thể tích vào những cái sản phẩm đó những cái uh, hình đó và anh chị bấm vào là chữ làm login anh chị em ha hoặc là chữ xác nhận trước và chúng ta bấm vào chữ login thì ở đây thì anh Phú đi trực tiếp vào trong tài khoản bởi vì anh Phú truy cập thường xuyên nên là công ty sẽ rất là ít yêu cầu là chúng ta làm xác nhận có phải chúng ta là người máy hay không thì cái dòng đầu tiên khi anh chị vào đó mà thì cái giao diện của rau quanh của chúng ta là như thế này anh chị em ha và cái dòng cái dòng đầu tiên cái chỗ chữ C á, đó là thể hiện cái cấp bậc của anh chị em của chúng ta đó là cái dòng đầu tiên ha và về cái dòng thứ hai ạ à, thì từ trên đi xuống có nghĩa là đây em phú chỉnh sang tiếng Việt để anh chị em nhìn thấy dễ hơn ha đây ạ à, thì cái dòng đầu tiên này à, từ trên chúng ta đi xuống có rổ tím tím á, là để là số dư tài khoản có nghĩa là số tiền anh chị làm được từ trong ra quan sẽ được tích hợp lên đây và cứ 10 BB thì chúng ta sẽ được tính quy đổi thành một euro anh chị em ha và đối với những anh chị mà mới vào thì chúng ta sẽ không có cái dòng thứ hai đâu ạ à, là cái tài khoản mà công ty của chúng ta giữ lại cho chúng ta là 104 tuần á, thì à, những anh chị người mới thì họ sẽ không có và cái dòng thứ ba đây là cái chủ quyền sở hữu C1 River thì kết thúc vào ngày 7 tháng 4 năm 2021 rồi anh chị em ha và cái dòng tiếp theo ạ à, đó là cái điểm trung hành thì hiện tại em Phú biết được là một số anh chị em của chúng ta làm mất cái điểm trung hành đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta không nên lo lắng ha bởi vì công ty của chúng ta đang trong quá trình update lại để là trả lại cái điểm trung thành cho mà những anh chị mà người mới họ tham gia vào và đồng thời những anh chị người cũ cũng sẽ bị ảnh hưởng một tí bởi vì trong phần mềm update của công ty nên là nó sẽ à, trở về không hoặc là về một thì anh chị em cứ yên tâm sau khi công ty update xong đúng không ạ thì công ty sẽ gửi lại cho anh chị em của chúng ta đầy đủ tất cả mọi thứ và công việc hiện tại của anh chị là hàng ngày đi vào nhận điểm LB đây là nhận điểm khách hàng thân thiết này đúng không ạ thì bình thường nếu như anh chị em của chúng ta mà muốn nhận cái điểm khách hàng thân thiết này thì từ ngoài đi vào nếu anh chị chưa nhận á, thì cái dòng ở trên đây nè khi anh chị mới vào là sẽ hiện lên luôn để cho chúng ta nhận còn nếu như chúng ta mà quên hay chúng ta bấm chúng ta tắt nó đi thì anh chị đi vào trực tiếp vào cái phần điểm trung thành đúng không anh chị cứ tích thẳng vào và anh chị kéo xuống nè đúng không ạ anh chị kéo xuống thì ở đây à, những cái dòng này những cái dòng xanh này có nghĩa là anh chị em của chúng ta nhận đều hàng ngày ha nhận đều hàng ngày hết thì nó sẽ hiện là màu xanh còn anh chị em của chúng ta không nhận thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ và ở đây à, đây là cái số điểm đúng không ạ đây là cái số điểm mà BB mà chúng ta nhận ngày nào thì sẽ có lên luôn và nếu anh chị nhận tròn một tuần nếu như không bỏ ngày nào ha thì anh chị sẽ được cộng dồn cái điểm LB này lên và số số mà điểm LB này nó sẽ tăng dần nếu như mà hàng tuần nào anh chị em cũng nhận điều thì nó sẽ tăng cho anh chị rất là cao nhưng anh chị chỉ cần bỏ một ngày thì công ty sẽ bắt đầu upload lại cho anh chị là quay lại từ đầu là nhận từ à, một điểm rồi hai điểm ba điểm và thậm chí là anh chị nhận tới một tuần luôn tròn một tuần nhưng mà anh chị sẽ không nhận được số điểm tuyệt đối đâu ha nên em Phú mong rằng tất cả anh chị em của chúng ta là nhận cái điểm trung thành này đầy đủ rồi về đối với những anh chị em của chúng ta mà người phát triển hệ thống đúng không ạ thì cái dòng tiếp theo này là cái điểm nhị phân này cực kỳ quan trọng thì cái điểm nhị phân này là cái số điểm mà những anh chị hệ thống tiếng ngang tiếng trên hoặc tiếng dọc họ tiếng dưới của chúng ta hỗ trợ cho chúng ta cái được cái điểm trung thành này ha thì à, cái điểm à, cái điểm à, nhị phân anh chị em ha thì em phú xin lỗi thì cái điểm này bao nhiêu số điểm của anh chị sẽ quy ra nếu chúng ta nhìn thực tế vào đây chúng ta sẽ biết được là thu nhập của chúng ta nếu như cộng hết tất cả số điểm này nó là bao nhiêu tiền luôn anh chị em ha và cái dòng tiếp theo mà tóm tắt về hoạt động thì em Phú biết chắc rằng một số anh chị em của chúng ta ở đây gặp phải rất là nhiều trong quá trình là à, đợt khuyến mãi công ty vừa rồi bởi vì à, nhiều anh chị em của chúng ta đúng không ạ nhận điểm AB nhưng mà điều kiện điều kiện để anh chị nhận được cái điểm AB này thì anh chị em của chúng ta có một thành viên thì anh chị cứ kích cho họ cái gói meter công ty tặng thì lúc này điểm LB cái điểm mà AB này của anh chị sẽ được một năm anh chị em ha nên anh chị em cũng không phải lo về cái vấn đề là chạy doanh số hay bất cứ một vấn đề gì cả bởi vì ở đây anh chị chỉ cần hai người hai bên trái phải và bản thân chúng ta một điểm nữa là ba điểm đã đủ rồi và nếu như trong trường hợp nhiều anh chị em của chúng ta đúng không ạ chưa có cái điểm AB này anh chị mới có một điểm thôi nhưng khi anh chị em của chúng ta kích cho người mới thì đồng nghĩa với cái việc à, một tháng sau anh chị mới có được cái điểm LB này ha tròn một tháng trong khi đó anh chị kích điểm LB kích uh, cho người mới vẫn kích meter nhưng có một điều như thế này à, cấp bậc anh chị sẽ lên nhưng BB anh chị sẽ không có có nghĩa là cái số tiền anh chị mà cân nhánh sẽ không có bởi vì anh chị chưa đủ điều kiện của công ty và kèm theo à, những anh chị mà người mới người mới mà họ còn 14 ngày nếu như trong 14 ngày họ kích bản thân của họ và thêm là hai người mới hai bên có nghĩa là họ đã đạt điều kiện bởi vì họ là thành viên mới và họ có thể thu hồi vốn và thậm chí là cân nhánh anh chị em ha nên người mới của chúng ta là rất là được ưu tiên rất là nhiều và ở đây thì à, hiện tại thì anh chị có thể nhìn thấy được cái số điểm này luôn nè đúng không ạ ví dụ như em phú tích vào em phú tích vào cái điểm à, AB này đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta nhìn thấy được ạ à, bản thân chúng ta đúng không ạ có nghĩa là cá nhân của chúng ta là chỉ được một điểm thôi nhưng mà tổng số điểm ở đây là chúng ta được 8 điểm thì 7 điểm còn lại là do những F1 của chúng ta hay những người chúng ta bảo trợ ra họ dành tặng cho chúng ta và đồng thời họ cũng có thêm được cho bản thân họ một điểm AB thì cái đây là cái sự bổ trợ của đồng đội anh chị em ha thì ở đây anh chị có thể tích vào được tài trợ trực tiếp đúng không ạ khi anh chị tích vào nè anh chị có thể dòm được cái ngày cái giờ mà của chúng ta là cái ngày của chúng ta là hết hạn là ngày bao nhiêu là có luôn anh chị em ha nên về cái vấn đề này thì anh chị em của chúng ta cứ yên tâm bởi vì anh chị em của chúng ta là cứ canh theo cái uh, trong đây và chúng ta chỉ cần là đủ điều kiện 3 điểm AB nếu như anh chị cảm thấy thiếu điểm AB rồi anh chị phải kích trước một tháng bởi vì một tháng sau thì điểm AB mới có hiệu lực anh chị em ha nên là nhiều anh chị mà nhận lương hay là nhận về chế độ hoa hồng của công ty nhiều á thì anh chị em của chúng ta đúng không ạ là có thể nhìn vào số điểm này để anh chị kích trước để tránh trường hợp một là anh chị không nhận được cái lương của anh chị vào ngày 15 hàng tháng cái thứ hai là hệ thống phát sinh hệ thống anh chị phát sinh anh chị sẽ không được nhận cái ờ, hoa hồng cân nhánh cho tới một tháng sau khi cái cái cái điểm AB của anh chị đủ điều kiện 3 điểm đây ạ à. thì tất cả những anh chị nào mà họ họ dành tặng điểm AB cho chúng ta thì ở đây công ty sẽ để cho anh chị là ngày hết hạn của luôn ha ví dụ như là cái tài khoản à, Robert Trí nè 6868 đúng không ạ thì họ kích và Mr này cũng giống như là kích hoạt Mr thì à, vào ngày 31 tháng 8 năm 2022 đúng không ạ thì chúng ta sẽ hết hạn có nghĩa là chúng ta sẽ được tròn một năm rồi nên cái điều này là cực kỳ quan trọng anh chị em ha nên anh chị em của chúng ta mà có mà à, người mới vào anh chị kích cho họ gói à, meter luôn thì đồng thời anh chị sẽ được một gói meter và kèm theo và kèm theo là bản thân chúng ta sẽ nhận về một điểm AB và cái người mà chúng ta kích đó họ cũng sẽ có được một điểm à, AB luôn rồi khi anh chị bước vào đúng không ạ anh chị nhìn thấy được cái số điểm BB tiềm năng này đúng không ạ thì cái số điểm EV tiềm năng này có nghĩa là đồng đội đã tích cho chúng ta dựa trên hoa hồng cân nhánh thì khi về chính sách thì anh chị em của chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn cũng giống như nắm bắt nhiều hơn và cái à, điểm EV này bởi vì cái điểm EV này cực kỳ quan trọng dành cho những anh chị mà à, phát triển à, cộng đồng cùng với công ty và những cái dòng ở dưới này đó mà tin tức mới thì tất cả những thông tin mới công ty sẽ cập nhật dưới này cho chúng ta hết 100% anh chị em ha và đây ạ đây là tạp chí ra quan nè đúng không ạ và anh chị em của chúng ta nhìn thấy được là cái tài khoản này đúng không ạ cái lượng thành viên mà tham gia sau cái tài khoản này nó là 20 triệu 800 8 860 ngàn 574 đúng không ạ thì đây là cái lượng thành viên mà đã tham gia sau cái tài khoản này anh chị em ha và anh chị có thể nhìn thấy được những quốc gia mà họ đã tham gia với chúng ta theo 50 lượt mà gần nhất công ty mà đưa cho cho anh chị em của chúng ta đây anh chị có thể kéo lên ha kéo lên thì anh chị có thể kiểm tra được những quốc gia nào đã tham gia trong cái thời gian gần nhất đây trong thời gian mà nhanh nhất hiện tại đúng không ạ anh chị nhìn thấy à em để em phú kéo lên ha rồi một lá cờ Việt Nam đúng không ạ và anh chị nhìn thấy à, ở đây được hai lá cờ Việt Nam đúng không ạ và toàn bộ hầu như anh chị thấy là cờ của Mỹ này, hoặc là những cái nước châu Âu thì họ rất là nhiều nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì không có bao nhiêu hết anh chị em ha nên ở đây à, tổng số mà Việt Nam của chúng ta đúng không ạ khi mà tham gia vào cộng đồng đa quan chỉ chiếm được một phần chưa được một phần trăm đâu anh chị em ha nó chỉ có 0,08 à, phần trăm thôi nên là cái số lượng của chúng ta thành viên ở Việt Nam của chúng ta còn rất là ít và ở đây ạ à, thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta đi vào cái phần mà khi mà anh chị em của chúng ta tham gia vào ra quan đúng không ạ thì tiền của anh chị sẽ được di chuyển về đâu thì em Phú sẽ di chuyển anh chị tới hóa đơn điện tử của công ty của chúng ta ha thì đầu tiên anh chị tích vào em Phú cái dấu ba gạch đúng không ạ và anh chị em của chúng ta là từ trên đi xuống thì đầu dòng đầu tiên là tin tức dòng thứ hai là thông tin đúng không ạ nhưng mà em Phú sẽ bỏ qua tất cả các dòng này em Phú đi xuống cái phần trực tiếp là cái phần là tài khoản đúng không ạ và anh chị em của chúng ta kéo lên đúng không ạ kéo lên hết luôn anh chị em của chúng ta là kéo lên hết luôn thì lúc này anh chị em sẽ nhìn thấy là hóa đơn đúng không ạ và tùy theo những cái à, điện thoại mà họ sẽ dịch là hóa đơn hoặc là đơn hóa thì anh chị em của chúng ta đúng không ạ có thể tích trực tiếp vào hóa đơn đúng không ạ rồi ạ thì đây là những cái hóa đơn mà chúng ta đã được thanh toán đúng không ạ thì em Phú sẽ đi ra một cái hóa đơn bất kỳ ví dụ như ngày 14 020 21 đúng không ạ thì em Phú đi vào không 02020 thì từ những năm đầu tiên thì họ sẽ di chuyển cho anh chị ra cái slide luôn một cái slide có hóa đơn hoàn toàn 100 phần trăm thì lúc này em Phú sẽ bắt đầu tích vào cái phần slide nè đúng không ạ thì từ trong tài khoản của anh chị nó sẽ di chuyển trực tiếp ra ngoài slide anh chị em ha và slide này sẽ là cụ thể cho anh chị để em phú mở rộng lên cho anh chị ha đây ạ à. rồi đây là cái tài khoản mà khi cái ngày đầu tiên mà anh chị em của chúng ta thanh toán tên gì đúng không ạ ở chỗ nào thì ở đây thông tin là dòng đầu tiên đúng không ạ người này tên là Quỳnh đúng không ạ nhưng mà công ty sẽ không để cho anh chị em của chúng ta cái thông tin nó chính xác mà họ sẽ để những cái dấu chấm trong đó để anh chị em của chúng ta là có thể là không bị lộ thông tin ra ngoài đúng không ạ và cái dòng thứ hai à, từ dưới anh chị đi lên thì đơn vị nhận đúng không ạ là inbox rawan rarity đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta có thể tra thông tin trực tiếp từ cái hóa đơn này ha và nếu anh chị kéo qua bên đây thì lúc ngày đầu tiên mà các tài khoản này tham gia vào họ chỉ là tốn là 99 euro có nghĩa là 99 euro thôi đúng không ạ và anh chị em của chúng ta nhìn thấy à đây ạ à, đây em phú di chuyển lên một tí nữa ha đây ạ à, đây là những cái thông tin của công ty nè cũng giống như là những cái thông tin mà anh chị em của chúng ta mà bên đơn vị đã nhận và kèm theo ạ à, cái mã rip code của anh chị có nghĩa là cái mã code mà kích tài khoản của anh chị là cái rip code nào thì họ sẽ in ra đây cho anh chị luôn và ngày cụ thể luôn anh chị em ha ví dụ cái tài khoản này là kích ngày 14 tháng 11 năm 2020 đúng không ạ thì họ sẽ để luôn trực tiếp cho anh chị em của chúng ta và số tiền anh chị nè đúng không ạ thanh toán và tất cả những cái thông tin hầu như được lưu trữ lên cái hóa đơn điện tử này để giúp anh chị em của chúng ta làm à, có thể kiểm tra được tiền của chúng ta đi về đâu ha bởi vì nhiều anh chị hỏi rằng là khi tôi tham gia thì tiền của tôi sẽ đi về đâu thì đi ngay về trụ sở của công ty của chúng ta thông qua là lúc ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ thông qua là cộng bitcoin nhưng mà bây giờ anh chị có thể thanh toán trực tiếp qua bên cổng ngân hàng của Việt Nam của chúng ta rồi hả thì à, em Phú xin được phép lui ra cái phần này à rồi lui ra đi về cái phần à. rồi về cái dòng thứ hai mà nhiều rất rất nhiều anh chị em của chúng ta thắc mắc là Việt Nam của chúng ta có giấy phép hay chưa đúng không ạ riêng về có giấy phép thì em Phú khẳng định một điều công ty rau quanh của chúng ta chỉ áp dụng đúng theo bộ luật của Liên minh châu Âu và một công ty sẽ không bao giờ có được hai giấy phép anh chị em ha mà công ty của chúng ta là áp dụng bộ lực chung và kèm theo ạ à, và kèm theo thì tới quốc gia nào thì họ sẽ áp dụng cái bộ luật uh, theo từng quốc gia đó làm sao thay đổi làm sao cho nó phù hợp anh chị em ha và cái việc của à, ví dụ như là tới Việt Nam của chúng ta sẽ được liên kết đường link thuế hoặc là sau khi mà rau ăn của chúng ta đúng không ạ thỏa mãn những điều kiện ở Việt Nam rồi thì lúc này Việt Nam sẽ bắt đầu liên kết cho anh chị cái đường link thuế vào để là giúp anh chị em của chúng ta đúng không ạ thanh toán giao dịch và giúp anh chị em của chúng ta là thực hiện nghĩa vụ công dân khi anh chị đang làm việc tại rau quan thì đầu tiên anh chị tích vào cái dấu ba gạch này đúng không ạ anh chị đi vào cái phần là thông tin và anh chị em của chúng ta đi tiếp tục vào cái phần hướng dẫn kinh doanh đúng không ạ thì ở đây ở đây là những cái thông tin thì anh chị em của chúng ta có thể vào đây ha đọc những cái thông tin ở trong đây tất cả những cái thông tin đúng không ạ thì đều có ở đây hết và ở đây là những quốc gia họ đã được liên kết đường linh thuế rồi bởi vì khoảng cách châu lục thì nhiều quốc gia họ sẽ được liên kết đường lê, liên thế trước và nhiều quốc gia họ sẽ thay đổi làm sao để cho phù hợp với từng quốc gia đó và họ sẽ liên kết đường linh ờ, thuế sau thì anh chị em của chúng ta là có thể tích vào đây ha và có thể xem nè đúng không ạ rất là nhiều quốc gia rồi rồi đúng không ạ và anh chị kéo xuống gần tới rồi đây là Việt Nam của chúng ta anh chị em ha và anh chị em của chúng ta mà muốn vào để kiểm tra là cái đường link này nó có thật hay là không đúng không ạ thì anh chị tích vào là chữ Việt Nam thì sẽ hiện ra cho anh chị em của chúng ta hai cái đường link một là đăng ký kinh doanh rov vn thứ hai là redt.gov.vn đúng không ạ thì cái việc đầu tiên ạ à, khi mà chúng ta mà thực hiện nghĩa vụ công dân đúng không ạ khi tới Việt Nam của chúng ta hay là anh chị nào mà muốn thực hiện nghĩa vụ công dân thì anh chị có thể tích vào trong là đăng ký kinh doanh gov.vn tích trực tiếp vào và ví dụ như em Phú truy cập ngày nào giờ nào thì ở đây đều có hết anh chị em ha ví dụ ngày mà em Phú truy cập này là ngày 5 tháng 1 năm 2022 đúng không ạ và anh chị giữ nguyên cái vị trí này thì sẽ có một số thông tin thay đổi đúng không ạ thay đổi nhảy liên tục luôn là những doanh nghiệp đã được thành lập mới những doanh nghiệp đã hoàn toàn thủ hoàn thành cái thủ tục giải thể và những doanh nghiệp đã quay lại hoạt động trong trong tình hình là dịch covid đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta có thể là kiểm tra thực tế luôn những cái uh, tháng mà gần đây nhất những cái doanh nghiệp ở Việt Nam như thế nào thì anh chị có thể kiểm tra và đồng thời anh chị có thể kéo xuống dưới này và kiểm tra tất cả những cái thông tin ví dụ như là về là à, làm thế nào để hoàn thành thủ tục thuế đúng không ạ hay là những cái khoản thuế như thế nào trong kinh doanh thì anh chị em của chúng ta có thể vào đây và anh chị có thể kiểm tra từng phần từng phần anh chị em ha rồi thì em Phú xin được phép là lui ra lui ra cái đường link này và em Phú tiếp tục tích vào chữ Việt Nam để em Phú vào cái đường link thứ hai đó là rdt.gov.vn thì anh chị có thể chích trực tiếp vào đúng không ạ đây ạ à. rồi đây là một cái thông tin và anh chị nhìn thấy à, chuyển đổi số xu thế toàn xu thế toàn cầu hóa đúng không ạ thì không chỉ riêng của Việt Nam của chúng ta trở mình trong năm 2022 này mà toàn thế giới họ đã trở mình trong năm 2022 này anh chị em ha và anh chị nhìn thấy à, thuế Việt Nam tổng cục thuế Bộ Tài chính thì anh chị nhìn thấy được là rau quanh của chúng ta đúng không ạ là một công ty về xu thế hiện tại và những và hầu như là những công ty công ty của chúng ta là công ty đi đầu trong ngành kinh doanh trực tuyến về à, toàn bộ những sản phẩm của chúng ta là những sản phẩm số đúng không ạ thì anh chị em có thể kiểm tra vào đây thực tế luôn ha bởi vì đây ạ à, em phú tích rào cho anh chị xem đây là chuyển đổi số và cái thông tin này là cái thông tin mới nhất đúng không ạ ngày 5 tháng ngày 5 tháng 1 năm 2022 đúng không ạ có nghĩa là ngày hôm nay luôn anh chị em ha và em Phú chi cập ví dụ hôm nay là thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022 20 giờ 35 phút thì đồng nghĩa với việc trên đồng hồ của em Phú là 36 đúng không ạ thì lúc này anh chị em của chúng ta nhìn thấy cái sự chênh lệch về thời gian đúng không ạ nó chỉ kém nhau khoảng tầm 30 giây cho tới một phút thôi là họ chỉ tính cho chúng ta là cái khoảng thời gian anh chị chi cập vào và hiện tại thì nãy giờ em Phú trao đổi với anh chị đó thì mất cũng khoảng tầm một phút rồi đúng không ạ thì đây là tất cả những cái thông tin thì anh chị có thể đi vào đây ha và kiểm tra ví dụ như đây ạ à. đây ạ à. có rất rất nhiều những cái thông tin về chuyển đổi số nè và tất cả những cái thông tin hầu như rất là nhiều và Việt Nam của chúng ta đúng không ạ đang trong giai đoạn chuyển mình để có thể là chuyển đổi và sánh vai cùng với tất cả những châu lục khác bởi vì một điều như thế này ạ à, là nếu như Việt Nam của chúng ta không thay đổi thì Việt Nam của chúng ta sẽ là nước bị bỏ rơi về công nghệ và ngành kinh tế sẽ bắt đầu bị tụt hậu ha thì à, ở đây à, Rawan là công ty đi đầu về xu thế hiện tại luôn ạ à. rồi thì em Phú xin được phép lui ra ha đây ạ à. rồi thì đây là những cái khoản mà hầu như tất cả chị em của chúng ta là thắc mắc rất là nhiều thì em Phú đã ở đây thì giải đáp cho tất cả anh chị luôn thì một công ty của chúng ta chỉ có một bộ luật duy nhất nhưng nhập gia thì tùy tục từng đến từng quốc gia họ sẽ áp dụng làm sao cho phù hợp ví dụ anh chị ở Việt Nam mà anh chị đi là ví dụ như là Thái Lan thôi ạ à. về về là luật giao thông thôi nếu anh chị áp dụng ở Việt Nam lực ở Việt Nam mà anh chị đi qua Thái Lan thì anh chị đã sai lực hoàn toàn ở Thái Lan rồi đúng không ạ à? nên khi anh chị em của chúng ta mà à, tới từng quốc gia thì anh chị em của chúng ta sẽ áp dụng theo bộ luật của họ thì ra quan cũng như vậy anh chị em ha và nhiều anh chị hỏi em phú rằng đúng không ạ là sản phẩm trong uh, ờ, rau anh anh chị em của chúng ta là đi bán sản phẩm gì thì em phú khẳng định một điều ra quan không phải là cái nơi mà anh chị em của chúng ta là bán sản phẩm ha mà ra quan của chúng ta chỉ là cái nơi xây dựng cộng đồng để tạo nguồn khách hàng cung cấp cho doanh nghiệp liên kết và cái điều tiếp theo đây à thì ra quan sẽ giải quyết được hai vấn đề lớn một là cái lượng khách hàng cho doanh nghiệp thì lúc này Rawan sẽ đảm bảo được cái sự bền vững cho những cái doanh nghiệp mà đã hợp tác với Rawan và cái thứ hai tạo cái công ăn việc làm cho tất cả anh chị em của chúng ta bằng cách là công ty sẽ nhượng quyền kinh doanh lại cho anh chị và kèm theo à, anh chị có thể xây dựng cộng đồng để nhượng quyền lại cho tất cả những anh chị tham gia sau này anh chị em ha để cho họ có thể là đồng hành phát triển và có thể là được chia lợi nhuận với công ty theo chính sách hoa hồng của công ty thì ở đây thì à, công ty của chúng ta đúng không ạ không sản xuất bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ nào anh chị em ha nhưng công ty của chúng ta cho đối tác thứ ba liên kết trên nền tảng của rao quan để cung cấp lợi nhuận để cung cấp sản phẩm và lúc này rao quan của chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chia lợi nhuận với đối tác thứ ba theo chế độ là độc quyền 11 và chế độ chia là 50 và 50 bởi vì là 50 phần trăm đúng không ạ thì à, sẽ quay về công ty đối tác và 50% sẽ quay về ra quan thì ở đây em Phú cùng với tất cả anh chị em chúng ta đi cùng nhau khám phá những cái sản phẩm mà đối tác thứ ba đã liên kết vào bởi vì à, những đối tác thứ ba này họ liên kết vào rất là nhiều tập đoàn của chúng ta đã liên kết vào và lợi nhuận tất cả những tập đoàn này hầu như chia 50 và 50 với Rao Quanh thì quay về công ty của chúng ta là 100% đúng không ạ thì lúc này công ty sẽ giữ lại 20% để vận hành doanh nghiệp ví dụ như là xây dựng văn phòng này củng cố trang website củng cố những thiết bị máy móc cần thiết để phục vụ ngược lại cho cộng đồng của chúng ta đúng không ạ ví dụ như anh chị nhìn nghe thấy là gần đây chúng ta khai trương văn phòng tại trung tâm trục đường chính của Dubai đúng không ạ thì anh chị em thấy à, 20 lợi nhuận đó thì rau quanh sẽ áp dụng vào để phục vụ lại cho cộng đồng của chúng ta hết rồi và 80 lợi nhuận còn lại sẽ bắt đầu được chia lại cho tất cả những thành viên của chúng ta theo chế độ hoa hồng của công ty kèm theo ví dụ như những anh chị người mới họ đã có quyền lợi của người mới những anh chị thành viên họ đã có quyền lợi của anh chị thành viên và những anh chị phát triển cộng đồng cùng với công ty sẽ được là những cái quyền lợi riêng từ công ty đúng không ạ công ty của chúng ta rất là rõ ràng về tất cả mọi thứ cũng giống như là rõ ràng về minh bạch hết tất cả những cái khoản mà ra quanh đã thu chi thì à, em phú cùng với tất cả chị em đi khám phá cái à, những cái sản phẩm mà đối tác thứ ba đã liên kết ha rồi à, một lát nữa thì em Phú sẽ đưa cho chị em của chúng ta tới từng cái hóa đơn thu chi của rau quanh như thế nào luôn ạ à. rồi à, thì đầu tiên thì anh chị em của chúng ta làm tích vào cho em Phú là cái dấu ba gạch ha và anh chị em của chúng ta đúng không ạ là đi vào cái phần store store có nghĩa là cái uh, thư viện sản phẩm của chúng ta thì đầu tiên à, ra quan của chúng ta đặt nền móng giáo dục lên hàng đầu thì ở đây à, ra quan liên kết với nền tảng giáo dục đó là Mindo Mindo là một chương trình giáo dục của quốc tế với 5 chương trình giáo dục về tư duy ở trong đây và về kiến thức kinh doanh cũng giống như là à, kiến thức để anh chị em của chúng ta có thể là quản lý về tiền tệ tốt hơn và trong ra quan ờ, trong cái um, sản phẩm đối tác này đúng không ạ thì đây là cái hình thức liên kết ha chứ ra quan của chúng ta không phải là bán gói giáo dục anh chị em ha mà bằng hình thức liên kết bởi vì trị giá của gói giáo dục Mindo này là 1 1068 euro nên ở đây chúng ta chỉ bằng hình thức là liên kết trên hình thức gói giáo dục thôi chứ không phải là bán gói giáo dục ha và tiếp theo ạ à, về sản phẩm thứ hai thì chúng ta có là về giải trí thì trong Mister nó mà ạ Mister là game về giải trí số 1 của Úc rồi game này là game về trí tuệ chiến lược và phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi thì à, anh chị em của chúng ta sẽ được vào khám phá cũng giống như là sẽ được là sử dụng về meter này giải trí trực tuyến này là một năm đúng không ạ thì trong trong meter này chúng ta trước mắt thì chúng ta có khoảng hơn 400 trò chơi về chiến lược đúng không ạ và kèm theo những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn và trong cái thời gian tới thì anh chị em sẽ cảm nhận được sức bùng nổ của Mister bởi vì Mister sẽ cung ra khoảng tầm gần 2 triệu trò chơi nữa về chiến lược và sẽ tung ra cho mình những cái dòng tiền riêng cũng giống như là NFT hoặc là những cái um, về MetaWorld đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta sẽ cảm nhận được là Mitter sẽ bùng nổ như thế nào bởi vì Mitter về thị phần giải trí thì Mitter chiếm 50% thị phần của thế giới rồi anh chị em ha về tiếp theo đúng không ạ về tiếp theo thì anh chị sẽ nhìn thấy được là Planet AX bất động sản số đúng không ạ thì trong thời gian trước thì à, anh chị em của chúng ta đúng không ạ khi mà anh chị em của chúng ta là mua à, mua những gói beta những cái lô đất trên Lanet AX thì nhiều anh chị có khái niệm rằng là anh chị đang đầu tư vào rau quanh nhưng mà cái này em phú đính chính là một điều ạ à. rau quanh không phải là cái nơi đầu tư anh chị em ha mà ở đây anh chị đang dựa vào rau quanh để đầu tư vào đối tác thứ ba đó là Planet AX trước khi ra mắt ngoài cộng đồng ngoài công chúng để anh chị có thể sở hữu cho mình những cái lô đất đầu tiên và trong Planet AX thì anh chị có thể là giao dịch mua bán trao đổi không ạ và thậm chí trong thời gian tới thì anh chị có thể cho thuê nữa cơ đó thì à, trong thời gian tới thì anh chị em của chúng ta đúng không ạ sẽ cảm nhận được là Lanet AX của chúng ta nó còn những cái giá trị nữa giá trị cực kỳ lớn bởi vì trong Lanet AX đúng không ạ thì anh chị em sẽ cảm nhận được một điều như thế này có phần mềm chat gọi video anh chị em ha chứ không phải không đâu ạ thì anh chị em của chúng ta có thể là đi vào đăng ký trong à, Lanet AX và anh chị có thể sử dụng cái phần chat gọi video này rồi ạ à, thì à, về bất động sản số á, đúng không ạ thì nhiều anh chị bảo rằng là đất đúng không ạ thì à, đất thật và đất à, thế giới về à, điện tử nó có một cái sự khác nhau nhưng mà nói chung quy về một chỗ thì hầu như đất thật hay là đất trên công nghệ mã hóa thì đều mang tới cho anh chị em của chúng ta hai từ là đầu tư bên ngoài rất là nhiều bất động sản đúng không ạ nhưng họ mua đi bán lại để họ kiếm trao đổi để kiếm cái lợi nhuận thì trong Linux AX cũng vậy nhưng sẽ có một cái sự khác biệt như thế này là khi mà Linux AX đúng mà khi anh chị giao dịch thì Linux AX sẽ trích lại theo cho anh chị em của chúng ta theo tỷ lệ phần trăm có nghĩa là Linux AX sẽ giữ lại một phần nào đó và công vào trong cái quỹ được gọi là một cái quỹ để phục hồi lại cái trái đất xanh của chúng ta có nghĩa là trồng thật nhiều cây xanh bên ngoài hoặc là xây dựng những cái khung công viên để giúp trái đất của chúng ta là xanh sạch hơn thì à, trong thời gian à, tới nữa thì những anh chị em của chúng ta đúng không ạ có thể cảm nhận thực tế hơn còn hiện tại thì những anh chị mà à, mua rồi á đúng không ạ thì em phú xin chúc mừng bởi vì à, trong thời gian hiện tại em phú biết rằng một số anh chị em của chúng ta là đất về và một số anh chị là đất chưa về nhưng Linet AX cũng cần phải có thời gian để đóng khung để xác định chủ quyền của từng cái lô đất khác nhau đúng không ạ cũng giống như anh chị em của chúng ta mà đất bên ngoài thì anh chị phải cần sổ đỏ thì trong Line AX nó cũng phải cần một cái mã số và mã số đó sẽ là cái mã số độc quyền để giúp anh chị em của chúng ta là giao dịch trao đổi mua bán và giao dịch và mã số đó chỉ duy nhất một mã số đó thôi anh chị em ha thì à, từng cái lô đất nó sẽ có một cái mã số độc quyền nên là trong thời gian này thì uh, Line AX của chúng ta đúng không ạ đang đang được gọi là tích cực và thậm chí là họ quên đi cả thời gian để họ đóng khung NFT để trả lại cho cộng đồng của chúng ta là để giúp cộng đồng của chúng ta có thể giao dịch mua bán sớm nhất và cái sản phẩm tiếp theo thì anh chị sẽ nghe tới đó là Epic Loto đúng không ạ về sổ số điện toán thì ở Việt Nam của chúng ta anh chị sẽ nghe tới là Vietlot thì ở Rawan anh chị sẽ nghe tới là Epic Loto thì em Phú sẽ bấm vào cái phần tìm hiểu đúng không ạ thì sẽ cho đưa anh chị em của chúng ta đi tới những cái uh, tập đoàn mà đang nằm trong Ebit Lotto này đúng không ạ? Thì trong Ebit Lotto chúng ta có 6 tập đoàn sổ số điện toán lớn nhất trên thế giới. Anh chị em ha. Và anh chị nhìn thấy à. Đây, em Phú xin kéo xuống. Đúng không ạ? Đây. Em Phú xin được phép kéo xuống đâu mà? Đây là 6 loại hình sổ số đúng không ạ? Phổ biến nhất trên thế giới. Và những cái giải thưởng trong đây cực kỳ lớn anh chị em ha và có những loại có những loại sổ số trong đây nó hoạt động trên dưới 10 hơn 10 quốc gia cơ đó thì ở đây ạ à, thì Việt Nam của chúng ta là có Việt Clock thì trong ờ, Rawan có Ebit Loto về phần Ebit Loto này đúng không ạ thì thay vì anh chị phải tới quốc gia của họ để anh chị mua đúng không ạ những cái tấm vé số hàng đầu trên thế giới thì anh chị thông qua Rawan anh chị có thể sở hữu cho mình những cái tấm vé số hàng đầu trên thế giới rồi đúng không ạ và ở đây ạ à, đây là 6 tập đoàn sổ số và những cái giải thưởng của nó cực kỳ lớn đúng không ạ giải thưởng của nó cực kỳ lớn từ hàng triệu euro hàng triệu đô la cho tới hàng trăm triệu đô la đó nên là khi anh chị em của chúng ta đúng không ạ à, trở thành thành viên Rawan thì anh chị có quyền cho liên kết và có thể mua cho mình những cái tấm vé số đầu tiên những cái tấm vé số mà hàng đầu trên thế giới rồi đây là về cái phần Abit loto anh chị em ha rồi em phú lui ra một tí đúng không ạ đây là phần ebit loto và các sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có tới là lightchain thì uh, à, lightchain là một tập đoàn à, về uh, du lịch số 1 của mỹ và riêng trong lightchain thì chúng ta có khoảng 2,5 triệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng khắp nơi trên thế giới và ở Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều anh chị em ha và trong livestream thì họ còn cho thuê là du thuyền nè đúng không ạ hỗ trợ anh chị làm bách bo nè rồi à, khu vực châu Âu họ còn cho xe hơi, xe hơi. rồi à, còn à, mà về dụng cụ y tế và những cái thiết bị cần thiết nữa anh chị em ha nên ở trong mà ví dụ như từng công ty mà em Phú đưa ra đây thì còn có những công ty nhỏ ở bên trong nữa chứ không phải là à, riêng về live thì nó chỉ có bút phòng khách sạn không đâu ạ à. mà trong đây nó đa dạng lắm và ví dụ như ở Việt Nam của chúng ta đúng không ạ à? thì anh chị em có thể là bút vé máy bay trực tiếp luôn ví dụ như là Vietnam Airlines FLC hoặc Mường Thanh thì anh chị có thể thông qua à, trên live chain để anh chị có thể bút vé máy bay trực tiếp luôn và ở trong live chain thì chúng ta còn có những khu resort để giúp anh chị em của chúng ta nghỉ ngơi đúng không ạ và có thể là à, nghỉ dưỡng để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta và trong tình hình đại dịch đúng không ạ thì anh chị em thấy ạ rau quan đúng không ạ sản phẩm có khắp nơi trên thế giới mà Việt Nam của chúng ta đóng cổng gần gần như là một năm rồi đúng không ạ nên ở đây à, rau quan sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ một cái quốc gia nào cả cả ví dụ như là ở đây à, quốc gia này đóng cổng còn quốc gia khác mở cổng đúng không ạ châu lục này đóng cổng còn châu lục khác đóng ờ, mở cổng đúng không ạ nên ở đây à, rau quan luôn luôn bình ổn cho mình cái lợi nhuận đó là cái điều mà khác biệt của rau quan của chúng ta bởi vì sản phẩm của chúng ta trải dài hầu như là khắp nơi trên thế giới rồi và anh chị có thể là ví dụ như khu vực Sài Gòn này, thì có khoảng tầm là hơn 1.000 hơn 1.000 à, khách sạn và khu nghỉ dưỡng thì anh chị có thể đặt trực tiếp lên luôn ha thì đây là live chain và sản phẩm tiếp theo thì chúng ta có là về là danh thiếp là bằng điện tử thì nếu như anh chị em của chúng ta mà một doanh nhân ở bên ngoài á đúng không ạ hay là theo công việc truyền thống thì một giám đốc hay là một à, một cái à, được gọi là vâng. phó giám đốc thì à, hay là một kế toán trưởng thì anh chị sẽ có cho mình một cái cà phê physics mà cà phê physics này theo thời gian mưa gió nắng nó có thể nó hư nó hỏng đúng không ạ nhưng ở đây ở trong rau quan thì sản phẩm những sản phẩm này là những sản phẩm được gọi là hợp tác độc quyền luôn một một và trong đây chúng ta có là Limi Limi dạ. đúng không ạ là một cái danh thiếp bằng điện tử lưu trữ tất cả những cái đường link nhỏ ví dụ như đường link của Zalo đường link Facebook đường link dạ. anh chị bán hàng thậm chí à, lưu dạ. trữ rồi à, anh chị ơi tắt mic dùm em vũ ạ à. và thậm chí à, là lưu trữ được cái thông tin cá nhân của anh chị rồi thâu, lưu trữ được số điện thoại này địa chỉ công ty hay địa chỉ nhà anh chị anh chị có thể lưu trữ lên trên Limmy này và được bảo hiểm trọn đời và kèm theo ạ à, thì anh chị em của chúng ta đúng không ạ à, có thể tự do thay đổi thông tin nhưng người khác sẽ không bao giờ thay đổi được thông tin của anh chị ha và anh chị sẽ không tốn phải tốn cái chi phí giống như là cái cà phê zip mà bằng truyền thống của chúng ta là phải in ấn đi in ấn lại còn ở đây một lần một duy nhất thì anh chị em của chúng ta đã sử dụng được mãi mãi rồi và tiếp theo thì chúng ta trong dịch vụ live stream thì chúng ta dành cho là live stream bạch kim đây là cái gói vip anh chị em ha và ở trong đây ạ à, thì anh chị em của chúng ta đúng không ạ khi mà anh chị em của chúng ta ví dụ như là cho nhân viên của chúng ta hay là những anh chị trong công ty nè hay là anh chị mà thường xuyên đi du lịch hay những anh chị mà thường xuyên đi công tác thì anh chị có thể đặt cái gói live trên bạch kim này với cái mức giảm giá cho anh chị em của chúng ta là từ 10 cho tới 75 và thậm chí có thời điểm mà trong đợt vừa rồi thì ờ, uh, offline của em Phú có đặt phòng và thậm chí giảm lên con số là 90 tùy theo thời điểm mà bên uh, live chain sẽ giảm giá cho cộng đồng của chúng ta cũng giống như là với tư cách là thành viên thì chúng ta sẽ được công ty đối tác thứ ba họ sẽ giảm giá cho chúng ta theo tỷ lệ phần trăm luôn anh chị em ha và trong Airbic Loto đúng không ạ thì chúng ta quay ngược lại về Airbic Loto thì trong Airbic Loto chúng ta còn có là Abigo thì trong Abigo là một tập đoàn cờ bạc cá cược đúng không ạ lớn nhất trên thế giới và ở đây nếu như anh chị em của chúng ta mà biết tới là casino đúng không ạ hay là những cái dòng cá cược ví dụ như là đua ngựa hay là đua thuyền hay bất cứ một cái hình thức cá cược nào thì nó đều nằm trên là Abigo này bằng hình thức là trực tuyến online anh chị em ha nhưng khi mà anh chị em của chúng ta mà trở thành thành viên của công ty Rawa đặc biệt anh chị là người Việt Nam thì anh chị em của chúng ta sẽ không được sử dụng dịch vụ Abigo này bởi vì Việt Nam của chúng ta cấm cờ bạc cá cược nên khi mà về Việt Nam thì Rawan sẽ bắt đầu đóng tổng dịch vụ à, à, Abigo này anh chị em ha và anh chị em có thể là xem được thôi nhưng mà anh chị không thể nào chơi nhưng mà ví dụ khu vực Macau này, hoặc là Campuchia Thái Lan khu vực nào mà họ cho phép hình thức cờ bạc cá cược hoạt động thì khu vực đó sẽ được phép chơi và đồng thời à, anh chị không cần phải chơi nhưng mà khu vực khác chơi thì anh chị vẫn được công ty chia lại lợi nhuận ha rồi về một cái sản phẩm tiếp theo mà cái sản phẩm này em phú rất là tâm đắc cũng giống như là em phú rất là mong nó sẽ về khu vực châu á của chúng ta đó là về chibu đúng không ạ chibu là một cái là được gọi là một công ty tập đoàn về nước hoa mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp và trong chibu thì chúng ta sẽ có được ví dụ như là những cái những cái ví dụ như là những viên kim cương đá quý hoặc là những cái vật phẩm cần thiết và cái nơi mà sản xuất ra những cái sản phẩm này đó là xứ sở Nigeria và mở rộng khắp khu vực châu Phi và kèm theo ạ à, thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta đi vào sâu hơn một tí ha rồi ạ à, thì đây là cái hãng Chibu của chúng ta đúng không ạ và cái xứ sở cái xứ sở mà Chibu mà của chúng ta đúng không ạ mà được gọi là thịnh hành nhất đó là khu vực Nam Phi khu vực châu Phi và khu vực châu Âu anh chị em ha còn khu vực châu Á của chúng ta là do khoảng cách địa lý đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta là không được sử dụng được ờ, nhiều nhưng mà nếu như anh chị em của chúng ta mà có bạn hay là ở ờ, ờ, những anh chị mà ở khu vực châu Âu á, hoặc là châu Phi hoặc Nam Phi thì anh chị em của chúng ta có thể thông qua live chain này thông qua mà bị Chibu hoặc là thông qua Dawan á, thì anh chị có thể đặt hàng trực tiếp trên Chibu anh chị em ha đây ạ và có trụ sở rõ ràng luôn anh chị em ha và tất cả những cái thông tin thì anh chị em của chúng ta là có thể vào đây và có thể xem ha từ trên cho tới dưới rồi nhưng mà ví dụ như là Việt Nam của chúng ta đúng không ạ không được sử dụng nhưng khu vực châu Âu họ sử dụng dù họ xịt một miếng nước hoa thì khi anh chị làm việc trong rau quan thì anh chị vẫn được công ty chia lại lợi nhuận đâu đúng không ạ khu vực này không sử dụng còn khu vực khác anh chị em ha và một cái sản phẩm tiếp theo thì anh chị sẽ nhìn thấy đó là tạp chí rau quan thì uh, tạp chí đúng không ạ thì anh chị sẽ liên tưởng tới lập báo mà ví dụ như là báo Việt Nam thì sẽ lưu hành trong Việt Nam còn tạp chí ra quan sẽ được lưu hành khắp nơi trên thế giới đưa những cái thông tin về những cái sự thay đổi của thế giới hiện tại cũng giống như là xu thế và kèm theo ạ sẽ đưa đưa những cái thông tin sự kiện của công ty này đã diễn ra rồi những sự kiện của công ty đã à, sắp diễn ra và những cái à, nhà sáng lập của công ty chúng ta cũng giống như là tất cả những bộ phận làm việc trong công ty và những anh chị mà đạt cấp bậc từ manager một sao thôi trở lên thì anh chị em của chúng ta sẽ được đưa lên tạp chí ra quanh và sẽ được vinh danh lên toàn cầu anh chị em ha và anh chị sẽ có chứng chỉ luôn là một cái doanh nghiệp cho anh chị do là ngài Johan của chúng ta ký trực tiếp anh chị em ha và ở đây thì anh chị có thể xem bằng hai hình thức một là anh chị có thể là xem online trực tuyến cũng giống như là xem à, à, trên à, mà cổng mà tạp chí bằng điện tử á, cũng giống như báo điện tử Việt Nam chúng ta thứ hai thì anh chị có thể đặt tạp chí này về từng cái quốc gia khác nhau mà anh chị có muốn sở hữu những cuốn tạp chí này à, thì à, ở đây thì anh chị em của chúng ta có thể vào và có thể khám phá thì em Phú chỉ đưa sơ bộ cho anh chị em của chúng ta về những cái uh, sản phẩm trong công ty thôi trước mắt mà anh chị có thể sử dụng trước sử dụng uh, hiện đại và những cái sản phẩm mà sắp ra mắt ví dụ như là Xiaomi đúng không ạ về phần mềm chat gọi video đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ví multi wallet đúng không ạ và cái sự thay đổi của Mitter trong thời gian tới nữa đúng không ạ bởi vì là cái sản phẩm mà đang ờ, đang được chào đón cũng giống như là được chờ đợi thứ nhất là Mitter đúng không ạ để ra ra những cái sản phẩm mới cho cộng đồng của chúng ta có thể sở hữu đầu tiên về cái thứ hai đó mà là ví multi wallet là một chiếc ví đa chức năng lưu trữ được tiền quốc gia lưu trữ được những dòng cổ phiếu lớn lưu trữ được những dòng tiền mã hóa và giúp anh chị em của chúng ta có thể giao dịch mua bán và trao đổi trong thời gian tới nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ và tiếp theo ạ thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta tới là khi mà tôi đồng hành và phát triển cùng chung với công ty Rawan thì tôi sẽ được cái quyền lợi gì đúng không ạ thì à, ở đây thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta tới là chính sách hoa hồng của công ty cũng giống như là anh chị em của chúng ta mà có thể làm đồng hành và phát triển cùng với công ty á, thì anh chị sẽ biết được cái quyền lợi của người tham gia như thế nào đúng không ạ thì em Phú tiếp tục tích vào cái dấu ba gạch này và em Phú đi vào cái phần là thưởng đúng không ạ còn nhiều anh chị mà bằng tiếng Anh á, thì anh chị có thể đi vào cái phần là bonus ha thì à, em Phú đi vào cái phần thưởng này rồi, thì cái từ trên đi xuống đầu tiên thì khoản hoa hồng bán hàng còn được gọi là hoa hồng mà còn được gọi đây là một cái khoản hoa hồng mà công ty của chúng ta làm mới mới có à, mà kích hoạt gần đây thôi đó là hoa hồng sabonet đúng không ạ là về hoa hồng bán hàng đó là việc đầu tiên hoa hồng thứ hai mà anh chị em cũng ta từ trên đi xuống từ dòng thứ hai thì những đây là cái điều kiện để anh chị đạt được những khoản hoa hồng còn lại không ạ à? thì cái điều kiện đầu tiên ạ à, đây ạ à, thì em phú tích vào luôn ha đây là cái điều kiện của công ty của chúng ta đó là 3 điểm AB đúng không ạ à? 3 điểm AB thì anh chị em của chúng ta đã đạt rồi để anh chị em của chúng ta là được là à, đồng hành và phát triển cùng với công ty thì à, điều kiện để anh chị đạt những khoản hoa hồng ở bên dưới thì anh chị chỉ cần 3 điểm AB thôi mà trong tài khoản này chúng ta có bao nhiêu ạ à? 8 điểm có nghĩa là chúng ta đã dư 5 điểm rồi không ạ à? thì em Phú xin được phép lui ra một tí thì cái phần này thì à, hơi khó chịu tí xíu anh chị em ha bởi vì là tới chính sách hoa hồng á thì em Phú bắt đầu vào một phần thì em Phú phải lui ra màn hình chính chứ em Phú không có lưu chuyển ở trong đây à, mãi được bởi vì là công ty tự động sẽ đưa chúng ta ra ngoài không ạ à? về khoản hoa hồng thứ hai mà em Phú muốn đề cập tới cho anh chị em của chúng ta đó là hoa hồng thu hồi vốn còn gọi là hoa hồng sợ mất mát đúng không ạ à? thì từ anh chị đi từ trên đi xuống thì anh chị sẽ thấy được là cái dòng thứ hai của anh chị á cái dòng thứ ba anh chị đi xuống đó là hoa hồng mất mát và hiện tại thì công ty đang dành cho anh chị em của chúng ta đúng không ạ là dù thành viên mới hay thành viên cũ thì công ty đều dành cho anh chị là 14 ngày để anh chị là hoàn thành để anh chị anh chị có thể tuyển những cái thành viên mới vào và anh chị sẽ được nâng cái gói mình lên và đồng thời anh chị có thể hỗ trợ được những cái gói đây ạ à, đây là cái khung giờ hiện tại đúng không ạ và nhiều anh chị em của chúng ta là đang vướng phải một cái vấn đề như thế này à. khi chương trình của chúng ta đúng không ạ đủ 4 F1 rồi và nó trở về không không thì anh chị có vào thành viên nữa đúng không ạ thì lúc này anh chị em của chúng ta sẽ chưa được công ty giải quyết về cái vấn đề là trả cho anh chị những cái gói gold vàng hay đưa anh chị lên titanium pro ha và những anh chị em của chúng ta nè đúng không ạ đã đủ 8 F rồi và họ thông tin cho chúng ta cái bảng màu xanh này nè là thông tin cho chúng ta là có đủ 8F rồi thì anh chị chỉ cần đợi đủ 14 ngày công ty sẽ bắt đầu là gửi lại cho anh chị em của chúng ta nâng cấp cho anh chị tự động lên cái gói là Titanium rồi nếu như 8 tài khoản và 4 tài khoản thì anh chị lên Titan đúng không ạ và anh chị sẽ nhận về cho anh chị là hai code vàng và kèm theo ạ à, thì anh chị em của chúng ta đúng không ạ 8 gói mà anh chị vào hay là bốn gói anh chị vào nó sẽ tự động nâng lên cho anh chị là gói gòn vàng hết 100 phần trăm và một gói đó chỉ giá là 799 euro ha thì đây là cái phần mà công ty muốn uh, promotion cũng giống như là giúp cho thành viên của chúng ta hỗ trợ cho nhau và giúp anh chị em của chúng ta có thể nâng được cái gói của mình lên trong thời gian sớm nhất đúng không ạ để hưởng tất cả những cái quyền lợi của công ty thì em Phú xin được phép lui ra về cái phần này thì anh chị em của chúng ta có thể vào và anh chị có thể khám phá ha thì em Phú chỉ đưa sơ ngang thôi sơ bộ ngang chứ bây giờ mẹ em Phú mà đưa mà hết tất cả những tài khoản này thì anh chị phải ngồi với em Phú khoảng tầm 8 tiếng rồi đầu tiếp ta tiếp tục tích vào cái dấu ba gạch và anh chị tiếp tục đi vào cái phần thưởng nè đúng không ạ và từ trên đi xuống cái dòng thứ tư đó là hợp lý hoa hồng thì anh chị em có thể tích vào ha đây là cái khoản hoa hồng mà công ty dành tặng cho chúng ta đó là điểm khách hàng thân thiết khi anh chị mà trở thành thành viên thì anh chị sẽ được nhận hàng ngày anh chị em ha và anh chị nhận đủ một tuần thì tới uh, ví dụ thứ hai hoặc thứ ba thì tùy theo những anh chị thì anh chị sẽ được tích điểm và cộng dồn thì cái điểm này nó sử dụng trong hệ sinh thái rau quanh của chúng ta và cái điểm này không được quy ra bằng tiền anh chị em ha nhưng cái điểm này có thể trao đổi những cái sản phẩm dịch vụ mà đối tác thứ ba đã liên kết trong nền tảng của công ty chúng ta thì giống như anh chị đi siêu thị bên ngoài đúng không ạ khi anh chị mua một món hàng thì siêu thị sẽ bắt đầu tích lại cho anh chị một cái phần được gọi là điểm khách hàng thân thiết đúng không ạ thì lúc này thì à, cái điểm đó nó sẽ không quy ra bằng tiền nhưng anh chị có thể dùng cái điểm đó trong việc cuối tháng hoặc cuối năm anh chị có thể đổi ra sản phẩm thì nó cũng là tiền đúng không ạ thay vì anh chị bỏ tiền mua thì anh chị sử dụng cái điểm này để anh chị đổi thì đây là cái phần mà công ty dành tặng cho anh chị em của chúng ta đó là nhận điểm hàng ngày ha anh chị có thể là nhận cho mình là số điểm đó là hàng ngày rồi em Phú xin được phép lui ra rồi thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta đi vào cái khoản hoa hồng tiếp theo đó là tiền thưởng đám đông đúng không ạ thì ở đây ạ đây là chế độ hoa hồng của công ty của chúng ta đó là chế độ là nhị phân và cũng giống như là chế độ hệ thống á, thì à, ở đây chúng ta sơ đồ của chúng ta rau quanh của chúng ta chỉ là hai chân trái phải thôi anh chị chỉ cần hai chân trái phải hai người hai bên nó là như vậy thôi và chế độ của chúng ta là chế độ ở đây có chế độ 11 12 và 13 và ở đây à, từ chế độ 12 và 13 thì anh chị em của chúng ta sẽ được công ty hỗ trợ rồi cũng giống như là những anh chị đồng đội của chúng ta hỗ trợ cho anh chị à, với nhau rồi nên là chế độ 12 và 13 thì hầu như đồng đội hỗ trợ cho chúng ta là từ 40 cho tới 60 phần trăm rồi còn lại là phần anh chị em của chúng ta cố gắng và nỗ lực ha thì đây à đây từng cái khoản đúng không ạ và chế độ 11 của chúng ta là bao nhiêu BB đúng không ạ và họ sẽ đưa chúng ta là chế độ 11 12 và 13 luôn này, đúng không ạ và anh chị em của chúng ta kéo xuống thì họ sẽ quy ra cho anh chị luôn là cái chế độ mà điểm của anh chị á cái số điểm mà cứ 10 BB thì chúng ta sẽ được một euro ví dụ như là gói trắng đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta nè từ trên anh chị dòm xuống là đúng không ạ thì hai gói trắng hai bên của chúng ta là một gói là 55 bb thì hai gói cộng lại là 110 bb đúng không ạ thì ở đây đó là chế độ 11 nhưng mà chế độ 12 thì anh chị em của chúng ta vẫn có hai người hai bên thôi nhưng mà đồng đội hỗ trợ cho chúng ta rồi tích điểm cho chúng ta hồi nãy mà cái điểm mà cân nhánh nhị phân á cái điểm mà nhị phân mà cân nhánh á, chỗ mà đầu tiên mà em phú đưa cho anh chị á, là được đồng đội hỗ trợ đó thì anh chị sẽ cân được chế độ là 1, 2 hoặc là 1, 3 và ở đây chế độ 1, 2 của anh chị nếu như mà chế độ 1, 2 của anh chị sẽ nhận về là 165 BB và nếu như chế độ 1, 3 thì anh chị sẽ nhận về là 220 BB tương đương với 22 euro và ở đây công ty sẽ đưa anh chị em của chúng ta này, chế độ là 11 và 13 anh chị em ha và tất cả các gói từ trên đi xuống luôn anh chị em ha thì anh chị em của chúng ta là có thể là nhìn theo những cái gói này thì anh chị có thể biết được là à, anh chị cân theo chế độ nào nếu như anh chị mà về chế độ 11 như thế nào 12 như thế nào và 13 như thế nào đúng không ạ và các gói mà thành viên của chúng ta vào rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới cái phần là phù hợp tiền thưởng đúng không ạ thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta đi vào khoảng hoa hồng này được gọi là hoa hồng lãnh đạo và nhiều anh chị gọi là cái tên là matrimonot đúng không ạ đây là hoa hồng lãnh đạo và chúng ta có thể thu nhập 10 của 5 tầng đúng không ạ đây ạ à, công ty có thông báo luôn và 10 của 5 tầng thì ví dụ như là F1 là tầng 1 đúng không ạ từ F2 cho tới F5 thì mỗi một tuần như vậy thì anh chị sẽ được là 10 tổng thu nhập mà họ có thể tạo ra nhưng mà có một cái sự khác biệt như thế này à, là công ty sẽ không lấy 10 phần trăm đó của những anh chị ví dụ F1 hoặc là F5 của anh chị mà công ty sẽ trích riêng 10 phần trăm để gửi lại cho anh chị và những anh chị em của chúng ta là thành viên mà phát triển á, khi anh chị đạt được hoa hồng đúng không ạ thì anh chị sẽ nhận trọn vẹn cái khoản hoa hồng tùy theo là anh chị là sẽ được công ty là trích lại cái khoản được gọi là thuế bình ổn của công ty cái phần mà được gọi là cái khoản bình ổn của công ty đúng không ạ thì anh chị sẽ được trừ theo những cái phần nhiều khi là không trừ nhiều khi là sẽ trừ cho anh chị là vài BB hoặc là một hoặc hai euro trong một cái à, lần mà anh chị em của chúng ta là có khoản hoa hồng ha à, thì đây là cái hoa hồng về lãnh đạo cho anh chị nhưng có một cái sự khác biệt như thế này à. F1 là do anh chị tạo ra nhưng từ F2 cho tới F5 không phải là do anh chị tạo ra và trong round one của chúng ta đúng không ạ anh chị không tuyển quá nhiều F1 anh chị chỉ cần 25 F1 nó đã đủ rồi đủ điều kiện rồi và trong đó chỉ cần hai F1 hai bên đồng hành và phát triển cùng với anh chị thì anh chị đã thành công rồi và em Phú dám hứa chắc một điều như thế này ạ à. tất cả những resident của chúng ta hiện tại họ chưa có đủ 25 F1 hoạt động hết 100% đâu ạ à. người cao nhất có khoảng 10 F1 hoạt động hoặc là 5 F1 thôi à. bởi vì nếu như toàn bộ mà 25 F1 này của chúng ta mà hoạt động thì anh chị nghĩ là tiền hoa hồng matrimonial của anh chị khủng khiếp tới cỡ nào ạ à? đúng không ạ à? và tiếp theo ạ à, thì anh chị sẽ nhìn thấy được một phần như thế này là anh chị em chúng ta cần hai người hai bên nó đã đủ điều kiện chứ anh chị em của chúng ta là không nên gắn cho mình quá nhiều F1 trong khi đó anh chị em của chúng ta không lo được cho F1 thì F1 anh chị sẽ không phát triển được đúng không ạ không phát triển được thì lúc này hệ thống của anh chị sẽ bị lụng dần thay vì như vậy anh chị tuyển ít F1 thôi nhưng mà anh chị hỗ trợ thì anh chị vẫn còn nhận được cái hoa hồng đó là matching bonus và cái người mà em Phú ấn tượng nhất đó là anh Hồ Đồng Trí và cái ngày mà cách đây khoảng tầm là 8 tháng trước khi đại dịch bùng nổ thì em Phú có gặp anh Hồ Đồng Trí ở trên văn phòng của chúng ta và anh Hồ Đồng Chí hoa hồng matching bonus của anh Hồ Đồng Chí lúc này anh chí đã lên là D3 rồi mà margin mon margin monet của anh chí lên tới 80 mấy phần trăm thì anh chị nghĩ là hoa hồng lãnh đạo nó cao tới cỡ nào đúng không ạ 80 mấy phần trăm tổng cái uh, hoa hồng của uh, anh chí đây là cái khoản hoa hồng mà dành cho những anh chị em của chúng ta mà cố gắng để uh, hỗ trợ cũng giống như giúp đội nhóm của chúng ta là tăng tốc và phát triển tốt nhất đúng không ạ và tiếp theo ạ cái khoản hoa hồng tiếp theo mà em Phú muốn đưa tới cho anh chị em của chúng ta đó là tiền thưởng còn lại hay còn gọi hay còn gọi một cái tên đúng không ạ thì em Phú chích vào nè hay còn được gọi là một cái tên được gọi là chia lợi nhuận với công ty theo những cấp bậc đúng không ạ thì ở đây à đây là cái phần mà hầu như hầu như là anh chị em của chúng ta đều muốn hướng tới đúng không ạ đó là những cái cấp độ trong công ty và những cái cấp bậc trong công ty và em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta đi vào thực tế luôn là những cái tài khoản ví dụ như là từng cái um, từng cái phần ví dụ như là về là những cái cấp độ như thế nào và số ừ. tiền mà họ nhận được là như thế nào ừ. thì anh chị em chúng ta tích vào dấu ba gạch nè đúng không ạ anh chị em của chúng ta tiếp tục đi vào cái phần là bonus và anh chị kéo tới cuối cùng thì anh chị sẽ đi vào cái phần là cấp độ mạng có nghĩa là cấp độ của anh chị á, anh chị có thể tích vào đúng không ạ thì đây à, từ cấp bậc hiện tại cấp bậc này là đang là co reader một sao đúng không ạ và muốn tiến lên cấp bậc co reader hai sao thì trong cái chương trình khuyến mãi thì và hỗ trợ lực để anh chị em của chúng ta tăng cấp bậc á, thì đáng lẽ tài khoản này họ phải cần tới 4.776 điểm để lên cấp bậc tiếp theo nhưng hỗ trợ 30% lực thì lúc này họ chỉ còn là 3.674 điểm thôi anh chị em ha thì đây là cái à, phần hỗ trợ lực để công ty giúp cho tất cả anh chị em của chúng ta sẽ tiến lên những cái cấp bậc bể tài chính trong công ty để được chia lợi nhuận cùng với công ty và ở đây anh chị nhìn theo cấp độ và nhìn theo cấp bậc thì anh chị có thể nhìn thấy được là họ thu nhập bao nhiêu rồi chứ thường bữa thường khi mà anh chị mà làm công việc bên ngoài đúng không ạ ví dụ như lên trưởng phòng thì anh chị phải hỏi họ là à thu nhập của anh bao nhiêu một tháng hay là như thế nào đó đúng không ạ rồi ở đây anh chị chỉ cần nhìn vào các bậc thì anh chị biết rằng cái tổng thu nhập của họ thấp nhất là bao nhiêu rồi anh chị em ha thì đây ạ à, trong 21 cấp bể bể cấp bậc của công ty đúng không ạ cấp thấp nhất nếu như mà theo uh, tiếng Anh đó, nó là team leader một sao còn được gọi là trưởng nhóm một sao thì anh chị chỉ cần 500 điểm thôi tương đương với 50 euro anh chị đã lên rồi thu nhập của anh chị và ở đây anh chị em của chúng ta có thể là nhìn thấy nè ha ví dụ như là vị trí hiện tại này họ đã thu nhập về cho họ là 500 euro rồi đúng không ạ 500 euro rồi và nếu như lên bể cấp bậc tiếp theo ví dụ như là điều phối viên có nghĩa là con leader 2 sao thì lúc này tổng thu nhập của họ mang về là 10.000 10.000 BB tương đương với là 1.000 euro anh chị em ha và lên cấp bậc tiếp theo thì lúc này tổng thu nhập của anh chị em của chúng ta đúng không ạ họ sẽ lên cấp bậc rồi đây ạ à. thì lúc này thu nhập của anh chị sẽ nhân lên là 2,5 lần có nghĩa là anh chị sẽ thu về cho anh chị là 2.500 euro đúng không ạ và ví dụ như lên cấp bậc manager một sao thì lúc này tổng thu nhập của anh chị em của chúng ta đúng không ạ nó sẽ là 5.000 euro rồi 5.000 euro và nếu như lên manager 2 sao thì tổng thu nhập anh chị sẽ mang về cho anh chị đó là 10.000 à, 10.000 euro đúng không ạ và nhìn theo cấp độ thì anh chị sẽ nhìn thấy được là cái cấp bậc của anh chị em của chúng ta là cái thu nhập nó như thế nào bởi vì rau quanh chỉ làm toàn bộ trên thông tin điện tử chứ rau quanh không làm bằng lời nói anh chị em ha và cái vị trí mà tốt nhất mà anh chị em của chúng ta hướng tới và được chia lợi nhuận mà được gọi là bình ổn nhất đó là vị trí director một sao đúng không ạ thì lúc này khi anh chị đồng hành và đạt tới cấp bậc này rồi thì tổng thu nhập anh chị đã mang về cho anh chị là 50.000 euro thì anh chị cứ tính ra tiền Việt của chúng ta ha thì khoảng tầm là 26 27 ngàn tiền Việt Nam trong một đồng euro thì anh chị có thể tính ra được tổng thu nhập được anh chị là bao nhiêu và lúc này ngày 15 hàng tháng đúng không ạ anh chị chỉ cần 3 điểm AB là đủ điều kiện của công ty rồi đúng không ạ và lúc này vào ngày 15 hàng tháng thì anh chị em của chúng ta sẽ được công ty là chi trả lại cho anh chị cũng giống như là được chia lại nhận lại cho anh chị là từ 12 cho tới 17 triệu tùy theo giá euro lên xuống và lợi nhuận công ty nhiều hay ít sẽ chia về những bể cấp bậc này và ví dụ như là anh chị không làm việc nữa đúng không ạ không làm việc nữa thì anh chị vẫn giữ nguyên cấp bậc này mà anh chị sẽ không bị tuột xuống và lúc này ạ ngày 15 hàng tháng thì anh chị vẫn nhận điều điều luôn ha từ công ty của chúng ta là cái khoản mà được chia lợi nhuận đó là từ 12 cho tới 17 triệu rồi và nếu như anh chị em của chúng ta đồng hành và phát triển tiếp thì lên cái vị trí là director 2 sao đi thì lúc này tổng thu nhập của anh chị em của chúng ta là 100 ngàn euro đúng không ạ 100 ngàn euro và kèm theo ạ mức lương hưu của anh chị mà được gọi là chia lợi nhuận với công ty ấy, lúc này của anh chị sẽ được nhân đôi luôn là từ 12 đúng không ạ cho tới 17 triệu thì lúc này lên cấp bậc director hai sao thì thu nhập của anh chị em của chúng ta này sẽ tiến lên từ con số là từ 24 cho tới 34 triệu đúng không ạ thì nó sẽ dao động trong cái khoảng đó và lương này em Phú được gọi là lương bị nhận bởi vì ngày 15 hàng tháng anh chị nhận hay không thì nó vẫn về tài khoản và anh chị chỉ cần lít lít vào nhấn vào đồng ý là anh chị đã chuyển cái số tiền này về trực tiếp trong tài khoản của anh chị và anh chị có thể đặt lệnh rút về thông qua là tài khoản à, à, tất cả những cái cổng ví dụ Bitcoin anh chị em ha hoặc là Ethereum thì anh chị có thể rút về rồi đúng không ạ và ở đây à, ví dụ anh chị lên một cấp bậc tiếp theo là giám đốc 3 sao thì lúc này tổng thu nhập anh chị sẽ nhân lên là 2,5 lần có nghĩa là lúc này thu nhập của anh chị sẽ tương đương với 250.000 euro và lúc này lương hưu của anh chị em của chúng ta sẽ được nhân lên luôn luôn ha là cái mức giá mà cái mức giá mà nó dao động cho anh chị em của chúng ta rồi tắt tắt mic dùm em phú ha thì cái mức giá mà nó dao động cho anh chị em của chúng ta nè là từ là 48 cho tới là 60 uh, 64 triệu tùy theo giá euro lên xuống anh chị em ha nó sẽ có một cái mức dao động nó sẽ có một cái mức dao động uh, nhưng mà không uh, không đáng kể đâu ạ à và nếu như anh chị không làm nữa đúng không ạ hay là anh chị muốn nhượng quyền lại cho con anh chị thì ở đây ạ à, điều kiện để nhượng quyền thì con anh chị chỉ cần đủ 18 tuổi thôi đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta có thể hoàn toàn nhượng quyền lại và khác với so với những cái mô hình mà được gọi là truyền thống của anh chị ha bởi vì truyền thống anh chị là nhượng lại mã số nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhượng lại mã số thì đồng nghĩa với việc hệ thống anh chị còn chạy thì anh chị mới có được chế độ hoa hồng còn ở đây à, dù hệ thống anh chị không còn ai nữa nhưng tổng lợi nhuận công ty khắp nơi trên thế giới sẽ chia về những bể cấp bậc đó đây là một cái sự khác biệt hoàn toàn và có tính duy trì thừa kế lại cho con trong khi đó em Phúc biết một số nghề truyền thống anh chị em của chúng ta là chỉ thừa kế lại mã số chứ không có được gọi là cố định như vậy đâu à và nếu như trong trường hợp anh chị đối mặt nhượng quyền lại cho con anh chị thì con anh chị vẫn giữ nguyên cái cấp bậc mà anh chị đang có và kèm theo sẽ nhận cái khoản tiền vào ngày 15 hàng tháng y như anh chị đã nhận và nếu như con của anh chị đồng hành và phát triển tiếp thì con anh chị sẽ lên những cái cấp bậc tiếp theo trong công ty chứ không ra quanh là anh chị em của chúng ta dừng lại là sẽ đứng yên và anh chị tiến thì nó sẽ đi lên chứ nó không bị tuột xuống anh chị em ha và nếu như con anh chị em của chúng ta đúng không ạ đồng hành và phát triển tiếp thì lúc này sẽ được hưởng theo chế độ hoa hồng của công ty của chúng ta thì lúc này ạ cái mức thu nhập của anh chị nó sẽ được cộng dồn lên cộng lên và tiếp theo thì mức lương hưu nếu như là anh chị em của chúng ta đang là vị trí director một sao đúng không ạ thì anh chị không làm nữa nhưng con anh chị vào phấn đấu lên director hai sao đúng không ạ thì lúc này mức thu nhập của con anh chị lúc này nó đã có rồi đúng không ạ và kèm theo lương hưu của con của anh chị nó sẽ được nhân đôi thì ở đây chúng ta gây dựng và xây dựng một lần một nhưng mà chúng ta hưởng cái giá trị mãi mãi và đây ạ đây là những cái cấp bậc trong công ty và những con số nó sẽ không bao giờ biết nói dối anh chị em ha đây à, đây là nếu như anh chị em của chúng ta này, thì anh chị em của chúng ta đi tiến tới nè đây là chức vụ của à, anh Vũ đúng không ạ có nghĩa là thuyền trưởng của chúng ta cái người mà đưa ra quanh về Việt Nam đầu tiên để phát triển thì lúc này anh chị em sẽ nhìn thấy được cái tổng thu nhập của anh Vũ là bao nhiêu đúng không ạ chưa tính hoa hồng uh, à, matching anh chị em ha và ở đây ạ à, và ngày 15 hàng tháng thì những cái cấp bậc này cái mức lương hưu của họ rất là cao ví dụ như là anh Vũ mức lương hưu của anh Vũ rất là cao thì ở đây thì anh Phú sẽ không tiện nói ra bởi vì là mức lương hưu trong đây là rất là lớn nếu như anh chị em của chúng ta đồng hành và phát triển à, cùng với công ty về lâu về dài thì nếu như trong thời gian em Phú cho rằng là từ một năm cho tới 5 năm để anh chị đạt được mức lương hưu trong công ty đâu anh thay vì anh chị phải cố gắng từ 30 cho tới 35 năm thì anh chị có cảm thấy nó xứng đáng hay không trong khi đó lương hưu đúng không ạ anh chị chết là hết nhưng trong ra quan anh chị có thể để lại cho con anh chị thì đây là một cái giá trị mà công ty ra quan muốn mang lại cho cộng đồng thế giới của chúng ta và những anh chị em của mà phát triển cộng đồng cùng với công ty à. và ở đây thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta là về cái khoản thu chi như thế nào và thu nhập tổng thu nhập của anh chị em của chúng ta là ra sao thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta đi vào cái dấu ba gạch trên đầu này đúng không ạ và anh chị đi tiếp tục đi vào cái phần là tài khoản và ở đây từ trên đi xuống đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta này, sẽ nhìn thấy được là thu nhập và tài khoản thanh toán đúng không ạ thì anh chị em của chúng ta có thể tích vào này thì anh chị có thể nhìn được là tổng thu nhập của họ là bao nhiêu bởi vì trong rau của anh thì con số nó không bao giờ nó nói dối và tất cả những thông tin của anh chị em của chúng ta ví dụ như là thu ngày nào chi ngày nào đúng không ạ đều có hết 100 phần trăm anh chị em ha đây ạ à. công ty sẽ giữ lại cho tới ngày đầu tiên khi mà anh chị em của chúng ta phát triển uh, cho tới bây giờ đúng không ạ đây ạ à. đây là những cái khoản thu nhập của tài khoản này đúng không ạ và ngày giờ cụ thể luôn năm luôn anh chị em ha nên ở đây à, rau quanh của chúng ta chỉ làm việc toàn bộ và tất cả những thông tin sẽ được lưu trữ lên trên đây và nhiều anh chị hỏi em Phú rằng là làm rau quanh rút tiền được hay không thì em Phú hỏi rằng là anh chị có bao nhiêu tiền để em Phú rút dùm cho bởi vì anh chị ở đây à, tích vào cái dấu ba gạch này anh chị tiếp tục đi vào cái phần tài khoản và anh chị chỉ cần tải cho mình một cái ví thôi ví dụ như là ví chất nè ví metamask hoặc là một cái ví nào đó thì anh chị có thể là đi vào cái phần được gọi là bán bitcoin đúng không ạ rồi ạ à, thì đây ạ à, số tiền mà anh chị giao dịch tối thiểu trong đây là một một ngàn trăm năm mươi BB thì tương đương với lại là 115 euro anh chị em ha thì anh chị có thể thông qua cổng Bitcoin anh chị rút được rồi và nếu như anh chị muốn rút code thì anh chị chỉ cần là 109 chín à, một ngàn à, một ngàn à, một trăm BB là được rồi thì anh chị đã rút được rồi bởi vì code chúng ta là 1000 à, code của chúng ta là 109 euro thì tương đương với của chúng ta là 1090 BB anh chị em ha thì anh chị có thể rút được rồi và ở đây thì à, tài khoản này không có rút qua cộng Bitcoin anh chị em ha mà họ rút grip code qua và ví dụ như trong trường hợp này trong cái trường hợp mà nhiều anh chị hỏi em Phú rằng là tôi bị có bị mất cái grip code của tôi hay không hay là ai rút của tôi hay như thế nào hay gắn cho tài khoản nào thì anh chị em của chúng ta có thể là tích vào cái thằng dấu ba gạch này không ạ anh chị đi vào cái phần tài khoản và anh chị đi vào cái phần mã quà tặng không ạ thì anh chị có cái số dư BB đúng không ạ thì anh chị có thể thông qua mua cái mã quà tặng trên đây thì có những cái hình thức để anh chị thanh toán nè đúng không ạ thì à, cái chỗ mà nhập mã quà tặng này nè thì nó sẽ hiện lên những cái hình thức để anh chị em thanh toán và ở đây nếu anh chị em của chúng ta nè đã có rip code rồi nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta sử dụng trong hệ thống chúng ta hay là bên ngoài hay là những anh chị nào đó mà sử dụng cái hệ bao nhiêu cái rút code rồi chúng ta đã rút về bao nhiêu cái à, code rồi thì anh chị có thể tích vào đúng không ạ à? và ở đây à, anh chị nhìn thấy à, có rip code đúng không ạ à? và những cái rip code này anh chị rút nè đúng không ạ à? thì họ sẽ để tên tài khoản luôn tên tài khoản mà đã sử dụng cái rip code này và ngày giờ cụ thể luôn anh chị em ha nên là ở đây à, nhiều anh chị em của chúng ta mà à, có tiếng ngang tiếng trên hay tiếng dưới gì đó mà lỡ mà anh chị em của chúng ta mà có rút có họ một code thì họ cũng vẫn kiểm tra được cho anh chị ha chứ không phải là không kiểm tra được đâu ạ à. rồi ạ à. rồi và tiếp theo và tiếp theo ạ à. và tiếp theo thì em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta là đi vào một cái phần nữa thì em phú sẽ xin là dừng lại cái buổi chia sẻ bởi vì là chia sẻ của em phú là cũng khá là dài rồi đúng không ạ thì em phú tích vào cái dấu ba gạch tiếp nè đúng không ạ và em phú sẽ đi vào trong cái phần mà nhiều anh chị em của chúng ta là kiểm tra muốn kiểm tra là cái tuyến dưới của chúng ta như thế nào hay là hay là cái người mà bao nhiêu người phát sinh ở dưới hay là tất cả các F ở dưới thì anh chị đi vào cái phần tiếng dưới đúng không ạ rồi đây đây là những cái phần mà anh chị có thể kiểm tra nhưng anh chị có thể kiểm tra trực tiếp F1 của anh chị thì anh chị có thể là đi vào thông tin chi tiết đúng không ạ và đây là cái người bảo trợ ra em Phú này đúng không ạ mà trong khi đó em Phú là cái người cấp bậc cao hơn chị này đúng không ạ thì ở đây có một cái sự khác biệt như này à. đây là các bạn đang phát triển một cái doanh nghiệp độc lập và các bạn phát triển cho bạn chứ các bạn không phát triển cho ai cả không ạ trong khi đó đúng không ạ chị này là cái người bảo trợ đó em phú nhưng khi em phú phát triển tốt thì em phú vẫn vượt mặt của chị là bình thường đó nên ở đây anh chị em cũng ta không ngần ngại ha mà anh chị hãy cố gắng nỗ lực để phát triển bởi vì đây là phát triển cho doanh nghiệp cho anh chị và ở đây thì nhìn theo những cấp bậc đúng không ạ ví dụ như em phú tích vào tài khoản em phú đó, đúng không ạ thì ở đây có thể kiểm tra được đây ạ à, em phú đang bạc cấp bậc là manager một sao đúng không ạ và số điểm bởi BB của em Phú á, hiện tại mà số điểm tích này đúng không ạ là còn được có 165 điểm thôi đúng không ạ và ở đây em Phú có bao nhiêu F1 có thể nhìn thấy luôn ha bao nhiêu F1 thì có thể nhìn thấy luôn ở đây em Phú không quá nhiều F1 đâu ạ em Phú chỉ có 10 F1 thôi anh chị em ha nên ở đây anh chị em có thể hoàn toàn kiểm tra được tuyến dưới và anh chị có thể là kiểm tra được là họ phát sinh như thế nào hay là à, họ còn điểm chừng nào để chúng ta có thể hỗ trợ tốt hơn cho họ rồi thì cái phần chia sẻ của em Phú thì à, tới đây thì xin được phép là dừng lại và em nhường mic lại cho chị MC cũng giống như tất cả anh chị em của chúng ta Vâng, cả nhà mình thấy em Phú chia sẻ có tuyệt vời lắm không ạ? Vậy thì bao nhiêu các anh chị cô chú thấy tuyệt vời thì hãy comment cho em Thắm thật nhiều bông hồng để cảm ơn và biết ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Ờ, các anh chị các cô chưa biết không ạ? Khi chúng ta đến với Rawan thì chúng ta phải khám phá được trong tài khoản của chúng ta, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta mới thấy được là một cái doanh nghiệp thực sự là công ty Rawan nhượng quyền danh cho mình chúng ta được một cái doanh nghiệp, một cái doanh nghiệp thực thụ luôn ạ. Vậy thì uh, chắc một buổi sau uh, thứ ba tuần sau đội nhóm chúng em sẽ chia sẻ tiếp những cái giá trị những cái doanh nghiệp của chúng ta còn tuyệt vời đến cỡ nào nữa đây mới mới được là một phần ba thưa các anh chị ạ vậy thì cái doanh nghiệp của chúng ta rất là tuyệt vời vậy thì bao nhiêu các anh chị các cô chú đã khám phá được tài khoản hết của Rawan ạ hãy comment cho em thắm con số 2 đi ạ nếu chúng ta đã khám phá được hết rồi á thì các anh chị thấy không ạ nó một cái doanh nghiệp và các anh chị phải yêu Rawan đến như thế nào giống như em thắm ngày hôm nay và đội nhóm của em thắm khi chúng ta biết được cái doanh nghiệp của chúng ta chúng ta yêu khi chúng ta phải có tình yêu thì chúng ta mới làm được đúng không ạ đúng không, anh chị các cô chú chúng ta lúc này mới thấy được giá trị của Rawan nó là một cái doanh nghiệp thực thụ ví dụ như các anh chị chúng ta mở một cái cửa hàng đúng không ạ đấy cũng là một cái doanh nghiệp của chúng ta rồi à. vậy thì bao nhiêu các anh chị các cô chú chúng ta xác định Rawan là sự nghiệp Rawan là sự nghiệp sự nghiệp ở đây là cái sự nghiệp đó là có mục nước lương hưu à, các anh chị các cô chú ạ vậy thì chúng ta làm ở đây ạ giống như em thắm và tất cả các anh chị các cô chú đã từng làm rất nhiều các lĩnh vực đúng không ạ tại sao chúng ta phải xác định rằng chọn rao quan là sự nghiệp rao quan sự nghiệp là chúng ta làm 1 đến 2 năm đến 3 năm là chúng ta có mức lương hưu nghĩa là hệ thống chúng ta không phát triển nữa chúng ta vẫn có lương hưu khi chúng ta lên cấp bậc để số 10 đó. vậy thì ngày hôm nay những cái chương trình của công ty hỗ trợ chúng ta 50% nếu các anh chị nào có mã BR thì chúng ta chỉ nâng cấp 199 euro thì chúng ta được hưởng trọn vẹn 50% của công ty. Các anh chị có cô chú thấy tuyệt vời không ạ? À, vậy thì đây là cái giá giá mà cái giá trị của Rawan mang được để giúp cho chúng ta. Khi các anh chị các cô chú khám phá được hết, tại sao anh Phú nói rằng là nếu khám phá được trong cái tài khoản của chúng ta ít nhất phải một tuần hoặc 10 ngày mới khám phá hết được. Các anh chị cô chú ạ đây là một cái doanh nghiệp thực sự khi em thắm cũng khám phá được điều đó và trước tiên nếu chúng ta phải khám phá và tại sao chúng em hay luôn nói rằng là hay trêu nhau chúng ta phải biết nội soi trong cái tài khoản của chúng ta nội soi nghĩa là trong cái tài khoản của Rawan chứ không phải là sơ sơ ờ, các anh chị đừng cô chú đừng có nghĩ rằng là trong cái điểm EV chúng ta chỉ có tiền không chúng ta phải nội soi nó thì chúng ta với yêu với tình yêu thương của Rawan dạ vâng uh, Vậy thì à, các anh chị các cô chú hôm nay thì có những cái câu hỏi gì nữa không ạ? Những chỗ nào không hiểu thì à, đội nhóm chúng em sẽ hỗ trợ các anh chị các cô chú ạ. À, các anh chị các cô chú hãy comment à, nếu mà ngại thì chúng ta hãy à, giơ tay hoặc là comment à, để em Thắm sẽ hỗ trợ các anh chị các cô chú. Thì anh Phú sẽ chia sẻ và anh Hải sẽ hỗ trợ các anh chị các cô chú chúng ta sẽ um, nắm rõ hơn trong cái tài khoản ạ. à, chắc nhà mình ai cũng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ cũng ờ, rất là là, là đã khám phá được gần như hết <laughs> đúng không ạ dạ vâng ở đây các anh chị các cô chú ơi gia đình của dạ vâng em xin ờ, trân trọng mời một chị nào hay là một anh nào không có tên ạ à? thì các anh chị ơi khi chúng ta đến phòng room thì chúng ta hãy đổi tên nhé giống như em thắm là gbit um, gbit vn đó. và mai hồng thắm đó thì em biết tên để em gọi các anh chị nhé chúng ta có tên đúng không ạ thì chúng ta hãy đặt tên để cho tại vì anh chị rất là xinh đẹp đúng không ạ thì chúng ta phải ghi tên lên giống như chị Trần Nga kìa chị Trần thì Nga à, thì chúng ta đã có một cái tên để gọi đúng không ạ vậy thì em xin mời à, một chị hay một anh là Vivo Vivo gì nhỉ cái, cái điện thoại á, là Vivo 18 12 vậy thì em mời anh chị à, mời anh hoặc chị chúng ta hãy có câu hỏi gì thì chúng em sẽ hỗ trợ ạ trong tài khoản Rawan ạ hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về tài khoản Rawan các anh chị nhé Vâng, em xin mời mời à, anh hoặc chị nào ạ? À? Em mời chị ạ. À. Em thấy chị giơ tay mà. À, các anh chị có những cái gì thắc mắc trong cái tài khoản Drawon không thì chúng em sẽ hỗ trợ ạ. À? Tại vì hôm nay chủ đề của chúng ta là à, nội soi cái tài khoản của chúng ta. Dạ vâng, xin nè, em mời chị. Chắc là chắc là chị. Em xin mời chị ạ. À chị Phương à rồi em mời chị Phương ạ ừ. à, chị thì chị cũng không thắc mắc gì nhiều nhưng mà có một cái là hôm nay buổi họp hôm nay rất là hay nhưng mà chị muốn là cái chương trình này ấy, chia sẻ có chia sẻ lại không ạ nhỉ dạ có chị ơi à, đội nhóm cùng em sẽ đã ghi âm rồi chị ạ đang ghi âm đấy ạ dạ à, ghi âm này hỗ trợ các anh chị chúng ta trên YouTube thì các anh chị sẽ ờ, sẽ vào root to của Như Sĩ Hải của anh upline của em đó là Như Sĩ Hải các anh chị sẽ thấy nhé sẽ thấy cái root to là ờ, nội soi trong web của chúng ta vâng chị bật mic đấy ạ à, tất cả các đội nhóm của chúng ta khi đến phòng room các anh chị hãy hỗ trợ các anh chị tuyến dưới của chúng ta biết cách để đổi tên các anh chị nhé Đó, tất cả các phòng room à, chúng ta sẽ đổi tên trước khi chúng ta vào room vâng à, thì chúng ta đội nhóm của chúng em sẽ đã quay YouTube à, để tí nữa em sẽ gửi lên nhóm thì các anh chị vào các anh chị um, vào chúng ta cùng nghe nhé vâng em cảm ơn chị ờ, chị Phương rất là nhiều ạ vâng ạ em xin uh, trân trọng mời một anh chị khác ạ các anh chị có những cái câu hỏi gì nữa không ạ đội nhóm sẽ hỗ trợ các anh chị ạ ừ, ok em thì xem dạ vâng Ờ, các anh chị còn những câu hỏi gì trong cái trang web của chúng ta nữa không ạ? Còn những cái gì thắc mắc trong cái trang web của chúng ta nữa không ạ? Rồi, em xin mời anh Phú ạ. Vâng ạ. Thì à, hôm nay thì em Phú à, hỗ trợ tất cả anh chị em của chúng ta chỉ được gọi là 1 phần 10 của chặng đường thôi. Còn nếu như mà ở đây là em Phú đã rành rỗi rồi và em Phú bắt đầu đi vào trong cái tài khoản rồi nên là thần thục hơn thì đi nhanh hơn thôi còn đối với những anh chị mà người mới đúng không ạ thì nếu như anh chị tích cực và khám phá thì anh chị phải mất khoảng tầm từ 3 cho tới 5 ngày là ít nhất và nhiều anh chị là mất khoảng tầm là trên dưới hơn 10 ngày thì anh chị sẽ khám phá hết được tài khoản đầu quan và ở ừ. đây anh chị em của chúng ta nhìn thấy được một vấn đề ở đây là có phải anh chị đi vào trong cái đường link của nhà nước Việt Nam của chúng ta đúng không ạ Tổng cục thuế Bộ Tài chính thì anh chị sẽ thấy được những thông báo mới và Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu chính thức chuyển đổi số rồi đúng không ạ và để cho Việt Nam của chúng ta có thể sánh vai cùng với là cường quốc Nam Châu bởi vì trong giai đoạn công nghệ 4.0 này và cuộc thay đổi này được gọi là cuộc thay đổi đại cách mạng luôn trên toàn cầu và không chỉ riêng Việt Nam mà toàn bộ trên thế giới bắt đầu có sự thay đổi thì anh chị có nghe thấy một cái thông tin rằng là Dubai sẽ tiến tới thành phố blockchain không ạ? À? Có nghĩa là thành phố kỹ thuật số. Thì ở đây à, Việt Nam của chúng ta cũng đang tiến dần tiến dần để có thể là vượt và có thể là đi cùng với tất cả những nước ở khu vực châu Âu bởi vì trong giai đoạn hiện tại cái cuộc cách mạng này nó có diễn ra đúng không ạ thì nếu như quốc gia nào họ không tham gia vào cuộc chiến này có nghĩa là cuộc chiến về là thay đổi về kinh tế về kỹ thuật số nếu như quốc gia nào không tham gia vào thì họ sẽ bị bỏ rơi lại phía sau và rất là khó để có thể là sánh vai với các nước còn lại nên trong giai đoạn này Việt Nam của chúng ta đang trở mình cùng chung với thế giới thì em mong rằng anh chị em của chúng ta chia sẻ cho những thành viên mới những anh chị mà tham gia vào đúng giá trị của công ty ra quan mang lại thì lúc này à khi anh chị em của chúng ta chia sẻ đúng giá trị của công ty thì kèm theo thì anh chị đang giúp cho đất nước của chúng ta đang ngược theo những quốc gia cường quốc năm châu khác bởi vì khi anh chị em của chúng ta đúng không ạ ở đây nếu như cộng đồng ra quan mai ra quan Việt Nam chúng ta càng nhiều anh chị đạt lương hưu có nghĩa là việc anh chị đang giúp cho những thành viên ở Việt Nam là tiến tới một cái đẳng cấp mới bởi vì tổng là những công ty sẽ được gom về và lúc này theo tỷ lệ phần trăm sẽ chia đều về những cái cấp bậc khác nhau thì đồng nghĩa với việc anh chị đang hưởng cái nguồn lương hưu khắp nơi trên thế giới đổ về chứ không chỉ riêng ở một quốc gia thay vì anh chị em của chúng ta đó mà đi lao động bên nước ngoài thì ở rau quan anh chị vừa được học anh chị vừa được làm và anh chị em của chúng ta đó mà vừa được nhận được những cái khoản lợi nhuận từ công ty và tất cả những khoản lợi nhuận nó khắp nơi trên thế giới đổ về và ở đây thì ngài Jonas đã thành công chọc thủng quả bong bóng tài chính trên thế giới để rải đều về những quốc gia khác nhau anh chị em ha và ở trong rau quanh thì em Phú chỉ nói với anh chị như thế này à, là hiện tại đúng không ạ cái lượng thành viên của chúng ta rất là lớn rồi và trong thời gian tới thì rau quanh còn tiến xa hơn nữa nhưng mà một công ty sẽ không bao giờ có phí mãi mãi cả nếu như một ngày nào đó rau quanh mở cổng vào free giống như là Facebook giống như là Zalo thì lúc này cái nguồn lợi nhuận đó nó sẽ là khổng lồ đối với tất cả những cấp bậc trong công ty ô mà thì sẽ có một cái sự khác biệt và những anh chị đang nắm những cái tài khoản trong công ty này thì đồng nghĩa với cái việc à, anh chị đang được một tập đoàn số 1 của thế giới nhượng quyền kinh doanh lại cho anh chị đó và anh chị đang sở hữu cho mình một cái khối tài sản mà thay vì ô mà chúng ta không thể nào dùng tiền để có thể mua được nó đâu trong thời gian mà nếu như mà ra quanh mà chính thức mở cổng ra giống như là theo những gì mà lộ trình mà tất cả những công ty đi đúng không ạ bởi vì một công ty không bao giờ có phí vĩnh viễn được ha bởi vì là nếu như những cấp bậc trong công ty mà càng ngày càng lớn và càng ngày càng nhiều thì đồng nghĩa với việc họ sẽ mở cổng ra cho free và mọi người bắt đầu vào có thể sử dụng những sản phẩm thông qua những đường link người giới thiệu và anh chị em của chúng ta cảm nhận được là những tháng gần đây nhất thì rau quanh đã có đường link miễn phí và đường link miễn phí này bắt đầu chia sẻ ra được cộng đồng bên ngoài và anh chị xuất hiện trong tài khoản có anh chị sẽ có cái khoản hoa hồng là salmonus đúng không ạ có nghĩa là hoa hồng